Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin tấn công Ukraine là đã đi nước cờ sai. Putin quả thật đã chơi nước cờ hết sức liều lĩnh kể từ năm 2021. Một mặt, Putin đưa hơn 100.000 quân đến biên giới tăng cường đến hơn đến năm 150.000 quân vào giữa tháng 2 năm 2020. Mặt khác, nhà báo Phạm Phú Khải đã có bài phân tích và bình luận với sự kiện này. Thật không ngạc nhiên chút nào khi mà Putin đã sau cùng chọn con đường chiến tranh. Putin ra lệnh cho tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở phía đông Ukraine. Mặc dầu bao nhiêu mạng sống của người dân thường tại đây sẽ phải hy sinh cho hành động điên rồ của một trong những độc tài hàng đầu của thế kỷ thứ 21. Đây là hình ảnh một căn nhà bị trúng rocket tại Kiev, Ukraine. Những gì đang xảy ra tại Ukraine đã không nằm ngoài dự đoán của Mỹ và châu Âu, cũng như rất nhiều nước trên thế giới. Tình báo của Mỹ và Tây Phương đã biết được quyết định của Putin, chỉ không biết chính xác ngay giờ của cuộc xâm chiếm mà thôi. Liên sau đó, khi Putin nói chuyện trên đài truyền hình nước Nga, ông Tổng thống Biden đã xác định rằng Putin đã hạ lệnh cho quân Nga triển khai vào hai khu vực thuộc Ukraine. Nhưng Putin muốn thiết lập lý do để chiếm nhiều lãnh thổ hơn nữa bằng vũ lực. Nói một cách đơn giản, Biden cho rằng Putin đang cắt bớt đi một phần lớn lãnh thổ của Ukraine và đang thiết lập một cơ sở lý luận để tiến xa hơn nữa. Nhìn lại, phải chăng các hoạt động ngoại giao liên tục trong những tuần qua chỉ là mất thời gian vì Putin đã có ý đồ sẵn rồi, vẫn sẵn sàng dùng vũ lực để đạt được điều đó. Thêm vào đó, Putin đưa quân lính và vũ khí đến đó trước để áp sát lực lượng. Khi đàm phán đâu khác gì thái độ của một kẻ khủng bố đang dí súng vào con tin của mình và yêu cầu bên kia cứ thương lượng. Nhiều chuyên gia về Nga viết trên trang báo đều nhận định rằng đối với Putin, nhượng bộ là một chính sách hoàn toàn phải tránh. Điều quan trọng nhất mà không thể coi nhẹ là phải tiếp tục chính sách ngăn chặn đối với các nước Nga của Putin. Putin quả thật đã chơi một nước cờ hết sức tiểu lĩnh kể từ cuối năm 2021. Một mặt thì ông ta đưa hơn 100.000 quân đến biên giới và sau đó tăng cường liên tục lên tới 150.000 quân vào giữa tháng 2 năm 2022. Mặt khác, Putin cho công bố một danh sách gồm 8 điểm yêu cầu Mỹ và phương Tây đảm bảo an ninh cho Nga và biện luận rằng nếu đồng ý thì sẽ làm giảm được căng thẳng tại châu Âu và khủng hoảng tại Ukraine. Khi đưa ra các yêu sách này, Putin tôi hiểu sẽ không có cơ hội nào để Mỹ và châu Âu thỏa thuận hay nhượng bộ một phần hay toàn bộ. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh Ukraine. Có lẽ vì vậy mà Putin đã coi thường các nỗ lực của phương Tây trong việc tham gia đối thoại nhằm giảm leo thang trong cuộc khủng hoảng trong nhiều tuần lễ trước khi cuộc chiến nổ ra. Ngược lại, Putin cho thấy đã tính toán nước cờ liều lĩnh rằng nếu không có thỏa thuận hay nhượng bộ nào đáng kể, Putin sẵn sàng chuẩn bị bước tiếp theo để biện minh cho việc sử dụng quân sự. Trong mắt Putin, nếu không đạt được mục tiêu mà cứ rút quân về sẽ làm cho Putin lúng túng và mất mặt. Putin cũng không phải là người muốn thế giới nghi ngờ về sự cương quyết của mình hay muốn bị mất mặt với người dân Nga của mình. Dứt khoát là không, và bằng mọi giá, ông ta phải thực hiện bằng được ý đồ của mình đó là xâm lược Ukraine. Nếu đã đưa quân vào thì ít nhất là phải mang về thành quả nào đó trong tay, kể cả dạy cho Ukraine một bài học. Thái độ nhồng đặng tự bình trước đó của Trung Quốc đối với chiến tranh biên giới ở Việt Nam vào năm 1979. Nhưng Putin thực tế hơn là ra lệnh cho quân đội Nga chiếm lấy hai khu vực thuộc Ukraine. Nếu quân đội Ukraine tấn công, Putin lấy cớ để triển khai hoạt động quân sự trong mở rộng. Nếu không thì Putin vẫn có được thành quả cụ thể trong tay. Ông ta đã làm những điều trên một phần vì ông ta là sản phẩm của chiến tranh lạnh, vốn là một cựu sĩ quan tình báo của Liên Xô cũ. Nhưng phần khác là mục tiêu chính trị trong nội địa. Sự nghiệp chính trị của Putin là do xuất thân từ cơ quan tình báo Liên Xô cũ, viết tắt là KGB. Nên Putin coi sự cạnh tranh giữa các siêu cường là điều tất yếu nhưng trong mắt Putin, Nga phải luôn chiếm vị thế siêu cường, sánh ngang hàng với Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2000, ông ta đã gọi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là một sự kiện bi kịch thật sự và thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Mục tiêu của Putin bấy lâu nay là để khôi phục lại ngôi vị này của Nga và từng nói trước đây, dù có thật sự tin tưởng rằng mình làm được điều này hay không thì không rõ, nhưng Putin muốn chứng minh ít nhất với người dân của mình rằng ông ta muốn khôi phục địa vị của Nga trên thế giới và chỉ có ông ta hiện nay mới có khả năng giải quyết và quyết tâm để tiến hành làm điều này. Trước khi ông Putin ra lệnh xâm chiếm Ukraine, Dmitry Trenin, một chuyên gia về Nga viết trên trang báo quốc tế vào cuối năm 2021, nhận định rằng mục tiêu của Putin không phải là xâm chiếm và sát nhập Ukraine vào Nga, nhưng muốn Mỹ và châu Âu trở lại sắp xếp và sắp đặt biên giới phía đông vào thời điểm hậu chiến tranh lạnh, mà lúc đó Nga sau khi Liên Xô sụp đổ không có tiếng nói đáng kể nào với NATO. Điều đó có nghĩa rằng ông Putin không muốn Ukraine, Georgia và Moldova trở thành thành viên của NATO, để Nga không phải lo lắng an ninh về biên giới phía Tây của mình. Putin cũng cảm thấy an tâm hơn nếu đẩy được các tên lửa tầm trung của Mỹ ra khỏi châu Âu. Cho nên qua vụ Ukraine, Putin muốn sửa soạn và điều khiển những nước cờ như thế để chuẩn bị cho bầu cử của Nga vào năm 2024. Giờ đây, biện pháp quân sự đã được ông Putin cho tiến hành. Nước Ukraine và thế giới nên đối phó với một nước Nga có ông Putin hung hãn và sức sược như thế nào. Đó cũng là điều mà dư luận đặt ra. Đây là hình ảnh binh sĩ Ukraine trên đường phố trên thị trấn ở Novoletsky. Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chưa từng có lên nước Nga đã được Tổng thống Biden, châu Âu, châu Úc và rất nhiều nước trên thế giới công bố đồng loạt rất nhanh chóng. Về phần Ukraine, rõ ràng Ukraine không thể và không nên lấy trứng trọi đá khi quân Nga đang có khả năng quân sự khủng khiếp hơn mình. Chiến tranh du kích, nổi loạn vân vân nếu kéo dài có thể làm cho Nga sau cùng phải rút quân về. Biện pháp này khó hoàn thành hơn vì Nga sát cạnh Ukraine nhưng không cần phải điều quân xa đi tốn kém như bên Liên Xô từng xâm chiếm nhưng sau cùng đã xa lầy tại Afghanistan và phải rút quân về nước. Tuy nhiên, dù kết quả ra sao thì người dân Ukraine bày tỏ sự quyết tâm chiến đấu đến cùng. Douglas London, cựu chuyên viên cao cấp của CIA với 34 năm kinh nghiệm, biện luận trên tờ báo quốc tế vào ngày 25 tháng 2 rằng nếu Nga giới hạn cuộc tấn công ở phía đông và phía nam Ukraine, một chính phủ Ukraine có chủ quyền sẽ không ngừng chiến đấu. Họ sẽ được sự hỗ trợ quân sự và kinh tế đúng, đúng đắn từ các nước ngoài và sự hậu thuẫn của người dân rất đoàn kết. Nhưng nếu Nga tiếp tục chiếm phần lớn đất nước và thiết lập một chế độ bù nhìn do Điện Kremlin chỉ định ở Kiev thì một cuộc xung đột kéo dài và gai góc hơn sẽ bắt đầu. Putin sẽ phải đối phó với một cuộc nổi dậy đẫm máu và kéo dài hơn có thể lan rộng ra ngoài biên giới, thậm chí có thể tiến vào Belarus để thách thức Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là đồng minh thân thiết của Putin có thể cũng sẽ bị sụp đổ. Tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng có thể gây mất ổn định cho các quốc gia khác trong quỹ đạo của Nga, chẳng hạn như Kazakhstan và thậm chí là tràn sang chính nước Nga. Đây là hình ảnh người biểu tình phản đối cuộc tấn công vào Ukraine đối mặt với cảnh sát tại Giang Petersburg của Nga. Và những vụ biểu tình như vậy ngày càng nhiều ở Nga. Khi xung đột bắt đầu, những kết quả không thể đoán trước và không thể tưởng tượng được có thể trở thành hiện thực. Putin có thể không chuẩn bị cho cuộc nổi dậy hoặc các cuộc nổi dậy sắp xảy ra. Malidan Haring, Phó Giám đốc Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương tin tưởng vào thế tất thắng do quyết tâm gan dạ của người dân Ukraine để chiến đấu tới cùng. Viết trên trang báo quốc tế vào ngày 25 tháng 2, Hartring kể câu chuyện như sau. Cách bờ biển Ukraine 20 dặm trên biển đen là đảo rắn. Vào ngày xâm lược, một tàu Nga tiến đến hòn đảo và yêu cầu 13 lính biên phòng đóng ở đó hạ vũ khí. Và với số lượng rất ít như vậy, cuối cùng Nga vẫn chiếm mất Tuy nhiên, người Ukraine rất dũng cảm. Và tại sao Nga có thể bại trận? Vì sự can đảm của người dân Ukraine. Edmund, chuyên viên nghiên cứu về Nga, cũng viết trên trang báo quốc tế vào ngày 22 tháng 2 rằng cuộc nổi dậy, đặc biệt là nếu có, được tài trợ từ bên ngoài có thể vẫn làm tiêu hao lực lượng và tài nguyên của Nga qua một thời gian dài. Nhưng hai ông cảnh báo rằng nó cũng có thể là khởi đầu cho một loạt cuộc khủng hoảng giữa NATO và Nga, mà đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ an ninh châu Âu đứng bên bờ vực thẳm. James Hesberg, giáo sư về lịch sử và vấn đề quốc tế tại Đại học Kiev Washington, biện luận trên tờ báo quốc tế vào ngày 24 tháng 2 rằng khát vọng hoài cổ của Putin là tái tạo lại Liên Xô một cách hiệu quả mà không có cơ sở lý luận toàn cầu về ý thức hệ vì Putin chỉ là đại diện cho chế độ chuyên quyền và sức mạnh của Nga. Và nếu cần thì ông ta sẽ thực hiện bằng vũ lực đã dẫn đến Nga gây chiến tranh